ngồi nguyện cầu hàng bao đêm lời kinh vọng xa thật êm đềm mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn mẹ cầu cho em với tuổi xanh còn nguyên đừng biến mất người về một ngày một lứa thưa người đi càng đêm càng đông dần từng dài âu lo từng đêm đợi chờ mong thật cắn go miễn là mai niềm đau thành nụ cười xin cho mẹ chọn lời kinh đến nay người sẽ về trước khi mẹ khuất nuôi xin cho mẹ ngoài trời im kinh động sẽ về dù rách rưới tà tơi người về một giờ một đông thêm người đi càng dây càng thưa dần rồi ngày sinh ly rồi đêm từ biệt còn lại đêm nay với vòng tay tình yêu người và người câu này dành cho nhau Từ khi loạn ly vào đêm đầu Tình người tiêu hao Niềm tin bồi bạt Gà dục sáng canh Mãi ngồi hiên đầu to tròn tiếng gáy Lạnh lùng một ngày một quá mau Lời kinh mù sương mờ trên đầu mộng chờ sau đêm ngày mai thật là thu hàng anh em bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà xin cho mẹ chọn niềm tin đêm nay người sẽ về trước khi trời khuất núi dù rách rưới tả tơi người về một giờ một đông thêm người đi càng dây càng không còn rời ngày sinh linh rời đêm hoạn nạn còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu còn lại hôm nay những lời kinh tình